Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Đam mê Cá Vàng Lâu rồi thì mình mới quay lại sản xuất video dài ha Gần đây thì tụi mình vừa trải qua một mùa mưa đợt 30 tháng 4 á Các bạn có nhớ là à, vào cái ngày đó và những ngày đó thì mua liên tục tiền mấy ngày luôn không khiến cho cá bị bệnh rất là nhiều nên là mình quyết định sẽ ra một chuỗi video liên quan tới chăm sóc cá mùa mưa để các bạn tham khảo nha chậm dí chậm dí mình nói chậm dí là bởi vì mình cũng muốn ra mắt cái series video dài đó chứ không phải là nói rồi xong rồi bận quá mà không thể làm ra được mà video đầu tiên ngày hôm nay mình ra thì nó đã qua cái giai đoạn mưa bão mất tiêu rồi nhưng mà hình như là nó cũng sắp tới mùa mưa rồi đó nó cũng sẽ mưa nhiều đó nên là mình nghĩ rằng sẽ còn mưa dài dài nên mình chỉ mong rằng cái chuỗi series video nuôi cá mùa mưa sẽ mau hoàn thành trước đợt mưa tiếp theo để các bạn có tư liệu tham khảo nha à, vậy là cái nội dung ngày hôm nay chủ đề ngày hôm nay là mình sẽ chia sẻ với các bạn đó là những cái điều các bạn cần phải chú ý khi mà nuôi cá vào mùa mưa nói thẳng ra là lưu ý làm sao để xử lý cho cá không bị bệnh vào mùa mưa nuôi cá vàng thì bạn cần phải biết là cá vàng nó sẽ thay đổi à, mình cần phải thay đổi cách nuôi tùy theo nhiệt độ là bởi vì cá vàng là động vật có tính thay đổi tùy theo nhiệt độ do đó cách nuôi của nó bắt buộc cũng phải tùy theo từng mùa mà mình xử lý nhưng mà dù gì đi nữa thì mùa mưa vẫn là cái mùa mệt mỏi nhất xảy ra nhiều vấn đề nhất và nguyên nhân thì rất là nhiều nhưng đây là cái mùa cá vàng rất là dễ bị hao sức nghĩa là cá sức khỏe của cá bị giảm đi rất là nhiều bị ảnh hưởng rất là nhiều vào mùa này và vào mùa này á, thì cần chú ý những gì nè à, không lan man nữa mình sẽ đi vào vấn đề ngày hôm nay nha let's go Đầu tiên là bạn cần phải chú ý về sự thay đổi nhiệt độ nước. Vào mùa mưa, mùa hạ đang đến gần là những có những ngày mà nắng đẹp thì nhiệt độ nó sẽ tăng lên đúng không? Mà cũng có những ngày là ngày mưa trời đột nhiên À, chuyển mưa mưa ào xuống thì nhiệt độ nó sẽ tụt xuống một cái một luôn tóm lại là vào mùa mưa thì nhiệt độ thay đổi rất là dữ dội cá vàng vào những lúc nhiệt độ thay đổi quá nhiều á, thì sẽ trở nên yếu đi hệ miễn dịch giảm xuống và khả năng cao là sẽ bị à, các bệnh như là nấm trắng nè, xuất huyết. Do đó nếu mà nhiệt độ biến đổi quá nhiều thì chúng ta buộc phải tìm cách xử lý giải quyết để hạn chế cái việc đó. Điều thứ hai các bạn cần phải lưu ý đó là không cho nước mưa rơi vào hồ. Trường hợp bạn nuôi cá bên ngoài, nước mưa cũng là điều mà các bạn cần phải chú ý nhiều. Khi mà nước mưa rơi vào một hồ với một lượng lớn thì nhiệt độ sẽ thay đổi dữ dội. Bởi vì nhiệt độ nước mưa thấp hơn so với nước ở trong hồ rất là nhiều nên khi rơi vào với một cái lượng nhiều á, thì nó sẽ khiến cho cái nhiệt độ biến đổi rất nhiều. Hơn nữa, nước mưa thì có chứa một cái lượng axit chất bẩn và khí CO2 khí carbonic đó nên cái chất lượng nước sẽ biến thành tính axit mà các bạn biết rồi đó là cá vàng thì nó ưa thích nước có tính trung tính nhiều hơn do đó nước mà bị nước mưa rơi vào quá nhiều thì sẽ dễ bị bệnh xuất huyết và nhiễm khuẩn do cá sẽ trở nên khô ráp và biến và do nó bị biến đổi pH á Điều thứ ba bạn cần phải lưu ý đó là đây là cái mùa dễ sinh ra vi khuẩn. Mùa mưa là mùa ẩm nên là nhiều vi khuẩn ẩm mốc nó sẽ dễ sinh ra mà ở cá vàng á, thì các loại vi khuẩn làm hại cá vàng nó cũng dễ nảy sinh luôn. Nếu mà cá vàng khỏe mạnh thì không có bị lây lan dựa vào sức đề kháng mà chúng có thể chống lại cái việc lây lan nhưng mà như mình đã chia sẻ thì đây là một cái mùa mà nhiệt độ biến đổi rất là khắc nghiệt à, nên cái sức đề kháng của cá cũng bị giảm đi rất là nhiều. Tóm lại là mùa mưa là cái mùa cá vàng dễ bị bệnh do vi khuẩn. Điều thứ bốn các bạn cần phải lưu ý đó là những cái bệnh mà cá vàng dễ à, phát ra vào, vào mùa mưa. Thì đối với mùa mưa ngoài những bệnh gây ra do vi khuẩn thì um, như vừa rồi thì ở trại của mình cũng bị một loại đó là bị à, cá bị sáng thì cũng có những loại bệnh khác cá vàng rất là dễ bị bệnh vào mùa mưa luôn thứ nhất là nấm trắng nè rồi thứ hai là xuất huyết nè thứ ba là sù vẩy và thứ tư đó là nấm men. Vậy là mình đã chia sẻ với các bạn bốn điều mà các bạn cần phải chú ý vào mùa mưa. Tiếp theo mình sẽ đi với các bạn về cái cách xử lý nó nha. Đầu tiên là mình cần phải giảm thiểu cái việc nhiệt độ cá thay đổi quá nhiều. Tóm lại là điều quan trọng nhất ở đây á, là mình cần phải hạn chế sự thay đổi của nhiệt độ. Nhiệt độ thay đổi là bắt đầu có sự giảm sức đề kháng nè, nó là nguyên nhân của nhiều căn bệnh nè, do đó bạn cần phải chú ý cái nơi đặt hồ cá bạn nếu mà bạn không thể nào mà hạn chế được cái sự biến đổi của nhiệt độ thì bạn có thể dùng sưởi dựa vào sưởi thì mình cũng có thể cố định được nhiệt độ và hạn chế được sự biến đổi nhiệt độ à, và phòng chống được cái việc biến đổi nhiệt độ nhưng mà cách này thì nó chỉ được sử dụng đối với cá nuôi cá trong nhà thôi chứ nuôi cá ngoài trời thì không thể nào sử dụng điều thứ hai là các bạn hãy sử dụng ánh sáng mặt trời ánh nắng mặt trời với cái hồ nuôi cá ngoài trời á, thì việc tận dụng một cách đúng đắn ánh nắng mặt trời có thể chống chọi được bệnh tật ánh nắng mặt trời có thể diệt được nóng gây bệnh nằm và tăng sức đề kháng cho cá vàng. Do đó nếu nuôi cá ngoài trời thì các bạn hãy bố trí nuôi ở nơi có ánh nắng mặt trời chiếu vào dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn thôi cũng được. Nếu mà có nước xanh á, thì nó sẽ giảm thiểu được gánh nặng cho cá do sự biến đổi của nhiệt độ gây ra. Nước xanh ở đây á, có nghĩa là khi mà mình đặt hồ là hồ cá có nơi có ánh sáng á, thì cái hồ cá đó trong cái cái nước của hồ cá nó sẽ biến thành nước xanh khi mà có đủ những cái yếu tố vậy nên um, à, với lại là trong hồ cá của bạn mà nuôi bằng nước xanh á, thì cái việc nước xanh nó sẽ giảm thiểu cái sự biến đổi nhiệt độ gây ra vậy nên bạn hãy bố trí hồ ở nơi có ánh nắng trực tiếp vào cũng được nhưng mà nếu mà bạn để một cái nơi mà ánh nắng chiếu vào cả ngày luôn á thì nó cũng không ổn đối với mình á, thì lý tưởng nhất là buổi sáng là có ánh nắng chiếu vào còn buổi chiều thì có bóng râm chia là ok trường hợp mà bạn không có một nơi như vậy thì các bạn có thể tạo ra bằng cách là các bạn dùng lưới lan nè hoặc là một tấm che để che ở trên để điều chỉnh ánh nắng mặt trời Điều thứ ba các bạn có thể xử lý đó là các bạn có thể chống nước mưa. Chống nước mưa ở đây tức là bạn dùng đừng có cho nước mưa rơi trực tiếp vào hồ cá. Vì để phòng chống nhiệt độ nước và chất lượng nước biến đổi do nước mưa và chống lại những chất độc hại khác trong nước. Nhưng mà nếu bạn nhưng mà bạn cũng không cần phải lo lắng quá khi mà đôi khi á, là nước mưa à, mưa gió quá quá lớn khiến cho nước mưa nó vô tình tạt vào một lượng ít thôi thì các bạn cũng không cần à, phải lo lắng quá nhiều nhưng mà nếu mà um, rơi vào một, một cái lượng quá nhiều á, thì các bạn cần phải chống có nghĩa là à, các bạn nên che chắn sau đó để tránh cho nước mưa rơi vào hồ Cuối cùng thì mình sẽ tổng hợp lại với các bạn vài điều mà các bạn cần chú ý khi nuôi cá mùa mưa nha. Thứ nhất đó là mùa mưa là cái mùa mà cá dễ bệnh. Thứ hai là sẽ dễ bị xâm nhập bởi vi khuẩn gây bệnh. Thứ ba là sức đề kháng của cá sẽ giảm xuống. Thứ tư là hạn chế, bạn nên hạn chế thay đổi nhiệt độ nước. Và thứ năm đó là chống nước mưa rơi vào hồ và tận dụng ánh sáng của mặt trời để giữ sức khỏe tốt cho cá. Sau mùa mưa thì sẽ là mùa hè, giống như kiểu là sau cơn mưa trời sẽ sẽ sáng và sẽ có cầu vồng vậy á nên là mùa hè là cái mùa mà cá vàng phát triển tốt nhất và lo lắng bệnh nó cũng giảm đi và cá nó sẽ bơi một cách khỏe khoắn nhất nên các bạn hãy nhớ những điều này để cá của mình vượt qua mùa mưa một cách an toàn nhé Ok, video này cũng đã dài rồi. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video nha. Hy vọng thì các bạn à, có thể đón xem video tiếp theo ở lần sau nha. Chúc các bạn một mùa hè vui vẻ. Bye bye!